hello anh em Hôm nay mình tiếp tục lên quả kèo là từ 6M cho một uh, vị em trai nhá Em trai có nhờ mình là kéo giúp em trai từ 6M lên hơn 100M nhá Thì anh em cùng nhau xem xem video nhá Thì tay này mình đánh sấp đôi anh em ạ Không vào kịp đâu anh em nhá Lèo đôi anh em ạ Tay đầu tiên là mình hút rồi anh em nhé chữ về là thấy với số vốn 6M à, này thì anh em cùng nhau xem video nhé xem mình có thể kéo lên được bao nhiêu nhé Đấy, thì anh em nào đang gặp khó khăn thì chủ động à, kết bạn vào Zalo cho mình nhé mình sẽ hỗ trợ à, giúp anh em nhé trong giai đoạn khó khăn nhất nhé Trời, em cảm ơn anh Hùng Hôm nay anh Hùng có chơi với em không? Tại giờ em thấy anh anh Hùng hơn Thế này mà. tiếp tục bắt sấp đôi anh em nhé Cầu đang chạy là 123 anh em ạ Khả năng là 123 anh em nhé Nhưng mà thế này mình đang bị bé đó anh em nhé Ok, vẫn về sắp đôi anh em ạ. Những anh em nào đang thua tha đoạn đần nhá, đang túng quẩn thì chủ động liên lạc vào Zalo cho mình nhá, thì mình sẽ hỗ trợ giúp anh em qua cái giai đoạn khó khăn này nhá. Số Zalo thì mình có để trên màn hình đấy. À, thì anh em chủ động kết bạn Zalo thì mình sẽ à, nói chuyện và hướng dẫn cho anh em nhé. tiếng này vẫn vào lẻ anh em nhé tiếng này vào lẻ đi anh em ạ tiếng này từ bẻ bẻ bẻ cầu anh em nhé vẫn lót mình vẫn lót là ba đỏ nha anh em nhé đừng, đừng cho em hô được không em sóc thôi là em đã thấy em báo lắm rồi ok tiếng này vào lẻ nhá nhưng mà sai vị anh em ạ nhưng mà không sao mình vẫn bắt chuẩn là lẻ anh em nhé chuẩn cầu nhé còn những bạn nào mà mới chơi ấy, hoặc đang tập chơi thì chưa nhìn ra cầu kèo ấy, thì chủ động kết bạn vào zalo cho mình nhé thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn soi những cái cầu kèo đẹp hướng dẫn cho bạn cách chơi nhá để làm sao kiếm thêm bao nhiêu thu nhập nhé. tiếng này mình vào sấp đôi anh em nhé mình sẽ vào sấp đôi anh em ạ mình sấp đôi cái tiền ăn nó cao hơn anh em nhé ok tiền này vẫn hút sấp đôi tiếp anh em nhé rất là uy tín anh em ạ cầu mái này sóc rất là đều nhé Dạ, Máy này đang sóc rất là hợp với mình anh em nhé. Đây. Anh em nào mới chơi hoặc đang tập dạ, chơi thì chủ động inbox cho mình nhé qua số Zalo mình để trên màn hình ấy, thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em bắt dạ, cầu kèo như thế nào nhé. Hướng dẫn cho anh em kiếm thêm thu nhập hàng ngày anh em nhé. Hỏi Với số vốn là 6M bây giờ mình đã chơi lên được 24M anh em nhé. Tôi sốc chẳng quá, tôi đang sợ đây nè. Tiếng này mình đánh lẻ anh em nhé. Tiếng này mình vào lẻ mạnh tay này. Cái cục mỡ đây nè. Câu này khả năng là câu nhảy anh em nhé Thì mình vào lẻ mạnh tay Vẫn lót thêm ba đỏ anh em ạ Dân tình đang đã Ok, tiền này hút anh em nhé tiền này hút luôn anh em nhé Đây, câu này là câu nhảy anh em nhé Cầu 123 xong cầu nhảy 11 anh em ạ Đánh thì mình phải đọc Chơi thì mình phải đọc cầu trước khi Trước khi sóc thì mình mới lên like được anh em nhé chưa được cảm ơn ai chưa được nắm tay ai luôn anh em mà xem video thấy hay thì cho mình một like một đăng ký kênh nhé để ủng hộ cho mình nhé để mình ra những cái video hay hơn nhất nhé Ok, số 4 bây giờ của mình đã lên 38M rồi anh em nhé. Tiếng này mình bắt mạnh tay tiếng sấp đôi anh em nhé. Đây, tiếng này nếu mà anh em nào đang chơi cùng mình thì vào mạnh tay sấp đôi nhé. Tiếng này mình kết sấp đôi anh em ạ. Cầu đang chạy 11 anh em ạ. Tiếng này vào mạnh tay sấp đôi nhé. Ok, sấp đôi bú anh em nhé. Đây. Còn như anh em nào đang theo mình thì ăn tiếng sấp đôi này cứ vào mạnh tay là ăn rồi. Xạo quá tặng ăn bò lên vip 4. Ông chơi quá, à. ông ờ, im lặng không. Anh em nào đang thua tha, đang đạn đần ấy, đang tung quân thì chủ động nhắn tin vào Zalo cho mình nhé. Thì mình sẽ hỗ trợ giúp anh em qua cái giai đoạn khó khăn này cho anh em nhé. vui tính ờ, quăng em ờ, cây gậy cho em xả vía xuôi được không? Tiếng này mình vào lẻ anh em ạ. Nhưng mà tiếng này mình vào à, cho em một gậy. Vào xỉu mạnh nha anh em nhá. Tiếng này đang kết xỉu anh em. Em cho em mua em sắp đẹp xíu đấy mọi người. Sáng sớm Ok. Không. Bú anh em nhá. Ui, Cầu đang chạy một một anh em ạ. Đúng 1 -1. Đây, nhớ anh em nào đang chơi cùng mình thì chủ động ờ, đánh theo mình nhé. Cầu đang vào một một rất đẹp anh em ạ. Còn điểm Điểm đâu nhiều dữ vậy? Anh em nào đang ờ, mới tập chơi hoặc là chưa chơi bao giờ thì chủ động inbox cho mình nhé. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách xoay cầu, cách hướng dẫn cho anh em cách chơi làm sao cho nó hiệu quả nhất anh em nhé. Đây với số xuống 46m mà bây giờ mình đã đánh lên tầm 64m rồi anh em nhé. Còn nhiều. Thế này mình vào chắn anh em ạ. Cầu đang 11 thì cứ chạy 11 theo cầu nhé, không bẻ cầu anh em nhé. À, Khi nào cầu gãy thì tính tiếp anh em ạ. Ờ, tiếng này gãy anh em nhé Ba đỏ nè anh ơi, bể lẻ luôn. Tiếng này gãy anh em ạ. Amina Mino anh hết chơi vậy hả ta? Ghê vậy, gì điểm free đâu ra 10 triệu mấy. Thiệt không có ba. Phải không có ba. Ôi lên cái lèo mới tin. Lên cái lèo mình mới tin. vậy mà không không lên quà thế này vào mạnh tay lẻ anh em nhé anh em nào đang đánh theo mình thì vào mạnh tay lẻ anh em nhé anh em nào mà đang tập chơi hoặc mới biết chơi thì chủ động kết bạn vào zalo cho mình nhé thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách xoay cầu nhé cách chơi làm sao cho hiệu quả anh em nhé số mình có để trên zalo cho anh em nhé lẽ xỉu mọi người ok tên này húp xỉu anh em nhé đây với số vốn là 6m thì bây giờ mình đã lên 90m rồi đây anh em cùng nhau xem video nhé xem nút video xem mà với 6m thì mình đánh tối đa lên được bao nhiêu anh em nhé bữa mới đầy luôn sinh nhật thế này mình vào chat anh em nhé anh em nào đang uh, chơi cùng mình hoặc đang xem thì vào bạn tay vào tay to tiếng chat này nhé còn còn chút tôi bên súp to nữa xong giờ, giờ ok nói vậy, luôn. húp anh em nhé này chúc mừng anh em nhé những anh em nào đang theo mình chơi đấy thì dạ, thế này húp to anh em nhé đây có năm sáu bạn đang theo mình đánh anh em ạ mấy anh em đều húp anh hết đều húp hết anh em nhé những bạn nào đang thua tha đang xa bờ quá chủ động inbox cho mình nhé hoặc những bạn nào đang mới tập chơi hoặc đang tập tẹo chơi ấy muốn kiếm thêm thu nhập thì chủ động à, nhắn tin vào zalo cho mình nhé thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn Đây. còn những anh em nào mà thua tha quá nhiều ấy muốn mình kéo một một ấy thì chủ động inbox riêng cho mình nhé mình sẽ kéo hỗ trợ kéo cho một một nhé thế này mình vào chat anh em ạ ok thế này vẫn hút tiếp anh em nhé đây từ 60 m từ 6M mà bây giờ mình đã lên được 9M anh em nhé 165M anh em ạ từ 6M lên 165M anh em nhé những anh em nào đang đạn đần mà đang trung quẫn ấy, thì chủ động inbox cho mình nhá với số vốn 3 4 5 m mình có thể giúp các bạn lên hơn 100 m nhá. Quá chán luôn. Khả năng là mình đánh thêm một hai tay nữa mình sẽ dừng anh em nhé một hai tay nữa là mình sẽ dừng anh em ạ thôi mình cũng chỉ kéo giúp cho một bạn này số vốn là 165 m mình dừng anh em nhé cảm ơn các bạn các bạn nào xem video thấy hay thì cho mình một like